kia đi leo đây này Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivo. Mình là Yến, cô gái đến từ Bắc Giang, yêu du lịch, thích tự do và đang trên hành trình xuyên Việt kéo dài 10 tháng. Tại tại đây thì mình đang có mặt ở Y Tý, Y Tý Club, một trong những homestay đẹp nhất ở Y Tý. Ở đây chúng mình có thể ngắm trọn được biển mây ở phía dưới kia nha các bạn. Và đây là lần thứ hai mình đến Y Tý rồi. Thật sự thì ấn tượng là <laughs> cái đường Y Tý sâu quá các bạn ạ. Nhưng mà không sao, cảnh Y Tý thì mê khỏi che luôn. con bye bye đi Đúng rồi Bye bye nhá Hello các bạn nhá Bây giờ chúng mình đang chuẩn bị đi lên Lào Thẩn à, Đây là hai người bạn mới quen của mình Anh tên gì ạ? Dũng à, Em tên gì nhỉ? Và kèo này bọn mình đã mới chỉ hôm qua thôi Trong vòng 5 phút ngồi nói chuyện với nhau Và quyết định là chốt hôm nay đi Lào Thẩn Bây giờ thì hãy cùng mình đi lên Lào Thẩn thôi Vi ra chào bạn này Vi <laughs> ừ 8 tuổi Mai gặp lại nha Đi rồi Đây là anh uh, ờ, Poto Bọn mình đang uh, dừng ở đây Chờ anh Anh tên gì ạ? À? Azia à, Azia Azia, vâng Dạ Anh tuổi đây? Dạ. Anh bao nhiêu tuổi? Thế là gọi anh là đúng rồi Em 99 Bây giờ là gần 11 giờ trưa và trước khi xuất phát thì bọn mình sẽ phải ờ, lót dạ trước đã Bây giờ là đầu tiên mình ờ, đi leo núi nha Gió thế Đây, nãy mình đã phải đi qua cái đoạn đường như thế này và cả trên kia nữa các bạn ạ Cái nhà dân thì sẽ ở phía ngoài kia cách khoảng tầm uh, ờ, 500m gì đấy định gửi xe ở à đấy Ai, Sợ quá Hiện tại thì mình đang chờ mọi người đi cất xe các bạn ạ <laughs> Đi gửi xe Và hôm nay thì mình mặc trên người là 1, 2, 3, 4 Hiện tại là 4 lớp áo Và nghe nói là cứ càng lên cao hơn đi bộ Thì nhiệt độ cơ thể toát ra ấy, Thì mình sẽ bắt đầu phải cởi áo Nhưng mà tại vì là buổi đêm sẽ lạnh Ở trên đỉnh núi sẽ lạnh Nên là mình phải mang theo áo phao như thế này mới đi chưa được 10 phút là bắt đầu thở đấy ừ. Mấy hôm trước em có rèn ở bên ờ, Lạng Sơn vài vài đỉnh thấp thấp Cũng tầm uh, nghìn bậc Nhưng mà chưa biết thế này, chỗ chỗ này thế nào nó... Ok Ôi, con đi được Ôi, mình không khỏe bọn trẻ con đấy Come on, mệt không? Mệt không các bạn ơi? Thấy đứa nào đứa đấy là thở hồn hển hết Mặt đỏ phừng phừng rồi kìa Nhau, cầm ba lô với cả mấy anh Ừ Đã phải cởi cái lớp áo thứ hai rồi Em bảo rồi cười dân cười mòn mà Tí nữa chắc mặc áo cọc mà thôi nhưng mà đồi nhưng mà tại vì nó đen á ừ đen thật đồ này đồ này chọc thật nhở chỉ có đi qua đồi chọc thôi mà là chọc mà ừ. toàn toàn cây kiểu xô xác không có lá vì bọn mình lên khá là sớm đây là quyết định là đi thong thả thôi vừa nghỉ ở cái ờ, lán bên này giờ thì đi tiếp để xe tận trên này á vâng, <laughs> đi xe máy lên trên này các bạn ơi <laughs> đi bộ còn thấy hơi kiểu gian nan rồi đi xe máy dưới này vẫn còn những cái vết xe máy này, bánh xe này đây chắc là người dân tộc đi rồi ừ chứ mình sao mà đi được Uầy, tiếng suối róc rách Bây giờ mới có 12 rưỡi hơn Dự kiến là tầm di chuyển tầm 3 tiếng Có nhà Nhà còn hoang sâu Ừ một chiếc clip chân thực về lão thần he he con này có đi không ra mừng nhau lên núi đi lên núi đi đông như vui càng đông càng vui trời mưa thì chắc là sẽ trơn nhưng may hôm nay trời nắng các bạn ạ ui có con run này với đè áo mình Không biết có gì đấy Úi rồi Đào đất nằm trong mát <laughs> Khốn ghê Tưởng làm gì cơ Từ đây đi là ít ờ, gốc cây to rồi Đồi chọc, cây chọc Vi bảo là chỉ có những người dở hơi Mới lên đảo thần vào lúc 12 giờ trưa đấy Các bạn rút kinh nghiệm nhé Một là leo sớm sớm hẳn Hai là leo chiều muộn một tí Ôi dồi ôi 12 giờ trưa xong cái quả đồi nó chọc Vâng, có một cái cây Ôi dồi Chịu Leo núi thì thích nhất cái câu là Nghỉ một tí Cứ nghỉ một tí là vui rồi Nghỉ nữa được không? Mệt quá Sô-cô-la mình mang theo Và lần này mình mang theo một hộp luôn, rất nhiều Đấy các bạn leo núi cũng phải mang nhé Mặc dù là rất là mệt rồi Nhưng mà vẫn phải cầm máy quay Quay Ai thấu hiểu cái nỗi khổ này đây Ừ chị thấy hai lán mà Sắp đến Sắp đến lán rồi À gì à? Bọn mình uh, đi được một đoạn thấy anh lên anh ngủ được một giấc rồi sau bọn mình đi bọn mình đi một đoạn rồi thấy anh ngay sau đít ngủ xuống đó là cái rất khổ bây giờ là 3 giờ chiều wow giờ vẫn có mây gì kia kìa các bạn ơi sắp đến lán rồi các bạn ơi cái lán của chúng ta màu xanh xanh ở bên góc trái kìa thấy chưa đấy cái lán số 2 đấy sắp đến rồi à, rất là tâm lý nha cố lên sắp đến lán rồi ôi rồi Sống rồi Mệt quá Kiểu cảm giác đôi chân mình nó bị sưng hay sao ấy Nó cứ bập mũm em ạ Buồn cười đấy Đây là cái lán bọn mình sẽ ở chung là điều kiện vật chất ở trên này thì thế này là quá ổn rồi các bạn ạ <laughs> à, rồi rồi rét thịt chuẩn bị sắp được lên bếp nướng đây các bạn ơi bên dưới kia là mây kìa thịt trên mây rồi Vi ơi em thấy sao siêu ngon đây em cầm cho chị quay đi gì dạ, cho em xin tí rượu à tí bia hàn nhi nào okay. Úi rồi rồi em xin Đấy, em à, dẫn chưa thịt nướng tuyệt vời mọi người sẽ cúp bát ở trong cái lồi lẩu đấy à, ha. tuyệt vời ở độ cao à, gần 2008 thì chúng tôi có một nồi lẩu gà đen gà chắc chưa chín nhỉ nó để thêm tí nữa để thêm tí nữa đây là cái rau rau này rau khác đúng không anh hay vẫn vâng. rau ban nãy rau khác ạ à? rau này rau gì ạ à? cũng không biết không nhớ tên ờ, ấy đúng không em đang nhớ <laughs> và chúng ta có thịt lợn nướng này đây là cải mèo nha sẽ ăn với cải mèo chấm ui rồi tuyệt vời uống rượu à quên uống bia uống bia hà nhì nữa thế nào lâng lâng ly à? nào rất là đúng rượu á lâng đi cả nhà ơi chúc sức khỏe mọi người ngọt hơn cả nước ngọt luôn dạ, gần 6 giờ sáng bọn mình xuất phát đi lên ờ, đỉnh núi khoảng mà mình chờ đợi là được hơn một tiếng đúng không? Thì mới bắt đầu xuất hiện biển mây. Khi chúng mình về đến nơi thì Asia đã chuẩn bị bữa sáng, mì tôm, trứng ốp. Trên đấy thì gió cũng nhỉ, gió cũng to ấy, ù hết. Nên là các bạn nên đem theo mũ đội và ôi rồi vẫn còn lượng xiệng nữa cơ Đường xuống thì ờ, nhẹ nhàng hơn nhưng mà khá là dốc ấy đi cẩn thận à, rồi cảm ơn các bạn đã xem clip của yến nếu mà thấy hay ý, thì đừng quên để lại cho yến một like video một subscribe và comment ở phía dưới nha ok mình là yến một gái mê du lịch thích tự do đang đi xuyên việt khám phá sáu ba tỉnh thành việt nam hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau bye bye mình khá là bất ngờ khi ở lai châu lại có một bản làng đẹp như thế này các bạn ạ hello mọi người xin chào mọi người nhớ trông sim dưới hồ trước đây là một cái bản nghiện ấy à, 90% là nghiện thì đã phải cai nghiện 10 năm